cha để sáng giữa người trời Tây bao ước mơ với nhiều hy vọng xa quê hương xa mẹ xa cha xa anh em ở nơi đất khách xứ người những đêm dài mình con với bốn bức tường xe để kịp ngày bay mẹ chạy theo hàng mi ướt đầm lệ rồi cha thương con nước mắt lưng tròng thương con thơ vừa tròn mười tám nay tha phương bởi quê nghèo khó vất vả nơi xứ người mẹ cha chẳng ở bên ở nơi xứ người lạc lõng cuộc sống tha phương mấy ai hiểu được từng đêm dài tôi phần lệ rơi mẹ à nhà ta bây giờ ra sao ngày đêm con ngóng trở về mong mùa bữa cơm gia đình đoàn viên người đau những đêm trời chờ gió cả hai tay con đã mãi mang thương tật nhiều anh chị xấu số nằm lại nơi đây trở về bằng nắm cho tàn lạnh lẽo vùng quê nghèo gánh thêm buồn người đâu bạc khóc tiện người đâu xanh tha phương chỉ một mình con xuân năm nay mẹ ơi con cũng không về nơi quê nhà mẹ cha đừng chờ mong trời tây xuân mà còn giờ đang lưu lạc pháo nơi nơi ai cũng đón mừng Nơi quê nhà đang nhộn nhịp vào xuân Mà còn giờ đang lưu lạc nơi đây Chào xuân không bánh không cha Xuân xứ người